ma thuật của bút chắp Boom Chúng ta đã có model Chào Việt Nam Hôm nay tôi sẽ dạy các bạn về các bút chắp cơ bản mà chúng ta hay thường sử dụng đó là những thành phần nào thành phần đầu tiên tôi muốn chỉ các bạn đấy là container và hệ thống grid system Container là hệ thống bao ngoài các thẻ khác, còn Rich System được thể hiện qua các class call, call SM, call MD, call LG và call XL. Để à, học các thành phần cơ bản thì tôi đã chạy lệnh tạo mới một project đã tạo xong mới một project chúng ta hãy vào Visual Studio Code mở project của chúng ta vừa tạo lên để tiếp tục học môn rách của chúng ta có tên là BSCB Bootstrap cơ bản đây rồi để tiến hành à, học Bootstrap cơ bản thì ta sẽ tiến hành import cài đặt Bootstrap nếu các bạn chưa biết cách cài đặt Bootstrap thì hãy xem qua video của tôi về ba cách để cài đặt Bootstrap vào Project Angular. Ở đây tôi sẽ sử dụng cách nhanh nhất là sử dụng import Bootstrap online để học cho nó tiện. để sử dụng cách này để sử dụng cách này để sử dụng cách này thì à, các bạn phải có kết nối mạng thì project của chúng ta mới à, download được bootstrap về tiếp đến tôi sẽ mở file app.commandant.html xóa hết thư mục cũ và để à, học thì tôi sẽ build project trước tại vì quá trình build cũng khá là lâu tôi sẽ cd vào project và g sơ lên rồi chúng ta sẽ quay trở lại file app component html của chúng ta gõ code thì à, đầu tiên đấy là container thì à, chúng ta sẽ sử dụng thẻ div và class là container đây là thẻ bao ngoài hầu hết tất cả các thẻ khác nó sẽ cách lề trên dưới trái phải cho chúng ta mặc định ở bên trong container thì tôi sẽ để một chữ là trang chủ để chúng ta tiện theo dõi thì trong uh, container này tôi sẽ khai báo tiếp một thẻ deep để uh, chúng ta học về uh, grid system thì bao ngoài à, các uh, ờ, quick system thì ta sẽ dùng một thẻ có row thẻ này sẽ chia màn hình của chúng ta thành 12 phần trong đấy các uh, class cone của chúng ta sẽ lấy uh, số phần trên 12 phần đấy ví dụ như ở đây tôi sẽ dùng thẻ cone SM 6 tức là sẽ lấy 6 phần trên 12 phần tức là sẽ một nửa trang Còn sm 6 SM thì sẽ dùng để chia màn hình của thiết bị dưới 756 ờ, pixel và để có thể nhìn thấy rõ hơn thì tôi sẽ thêm một Style Background Color bằng Red Tôi sẽ thêm một thẻ nữa Có Style Background Color bằng Yellow Hai màu đỏ và vàng để chúng ta có thể thấy rõ hơn sự khác nhau Thấy chúng ta có thể thấy rõ hơn Hệ thống Grid System Vậy là đã build xong Chúng ta sẽ vào à, trình duyệt Loát lại project Đây các bạn có thấy là đã chia thành hai màu đỏ vàng rõ rệt container của chúng ta cũng đã ăn rồi nếu như tôi bỏ class container thì sẽ không có cách lề nhìn sẽ rất là xấu đây còn nếu tôi thêm thẻ container vào thì các bạn có thể thấy là nó sẽ cách lề rồi tùy vào ờ, độ rộng của thiết bị độ rộng của trình duyệt là giãn cách lề sẽ thay đổi chúng ta sẽ đến với thành phần tiếp theo là button và icon tôi sẽ bỏ thẻ này đi thêm vào đấy sẽ là một button thẻ button tên là gửi dữ liệu bạn có thấy là nếu không có sử dụng bút sáp thì bức tường của chúng ta sẽ rất là xấu chúng ta sẽ thêm class btn btn succeed thì button của chúng ta sẽ nhận màu xanh là cây Đấy các bạn thấy là rất là đẹp Màu mè Hoover Vào cũng thay đổi màu Tiếp đến tôi sẽ thử thay glass saxit bằng glass là Chúng ta sẽ thấy là đây là màu vàng và màu chữ là màu đen Đến chúng ta sẽ học về icon Để thêm icon thì ta sẽ dùng thẻ Y class bằng FAS cách FA Cloud Tôi sẽ dùng một icon về là mây và để có thể sử dụng icon trong bút bootstrap thì à, chúng ta sẽ thêm một thư viện như sau chúng ta sẽ vào index html thêm một thư viện icon nữa dòng này tôi sẽ để trong mô tả các bạn à, cứ yên tâm học tiếp đây các bạn có thể thấy là icon đám mây của chúng ta đã hiện ra rồi phần tiếp theo bootstrap model đây là thành phần cũng được sử dụng khá là nhiều trong bootstrap dùng để ờ, thể hiện chi tiết một đối tượng trên màn hình danh sách để sử dụng bootstrap model thì ờ, tôi sẽ tiến hành vào và thêm thẻ các thẻ deep có class như sau deep class model id bằng my model deep class model dialog div class model content mình sẽ đóng các thẻ div này lại đến thì à, tôi sẽ thêm vào button này data toggle bằng model và data target bằng my model my model chính là id của thẻ deep model ta đã khai báo ở dưới và trong uh, à, div class model và content tôi sẽ khai báo ba thành phần của một model bootstrap thành phần đầu tiên đấy là model header phần tiếp theo đấy là model body và phần cuối là model footer thì trên thực tế thì các bạn có thể sử dụng mình class bằng à, model body hay à, thành phần kia có thể không sử dụng tôi sẽ tôi sẽ thay đổi tách của các ờ, header và footer header và body phần thân giờ chúng ta sẽ xem ma thuật của bootstrap boom chúng ta đã có model bootstrap như vậy là hết các thành phần chính hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo xin chào hẹn gặp lại